ông Donald Trump sẽ không biết ai thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ trong nhiều tháng. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25 tháng 9 theo giờ Mỹ nói người dân Mỹ có lẽ sẽ không biết người chiến thắng của cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới trong nhiều tháng vì các tranh cãi liên quan đến bỏ phiếu qua thư. Phát biểu tại buổi vận động bầu cử ở Newport News, bang Virginia, ông Trump cho biết ông thích biết ngay việc liệu ông thắng hay thua hơn là chờ kiểm các phiếu bầu qua thư. Tôi thích ngồi xem TV và nghe người chiến thắng là. Các bạn có lẽ sẽ không nghe câu này trong nhiều tháng, bởi vì đây là một đống hỗn độn. Ông Trump nói, các chuyên gia bầu cử từng nói phải mất nhiều ngày sau ngày 3 tháng 11 mới biết người chiến thắng, vì các quan chức cần thời gian để kiểm các phiếu bầu gửi qua thư đến sau ngày bầu cử, theo hãng tin Reuters. Không có vẻ gì các bạn sẽ nghe tên người chiến thắng vào đêm đó. Tôi có thể đang dẫn đầu và rồi họ sẽ tiếp tục nhận thêm phiếu bầu, phiếu bầu và phiếu bầu, bởi vì họ nói các phiếu bầu có thể đến trễ, Tổng thống Trump cho biết. Phán quyết của tòa án tháng này đã cho phép các quan chức tại các bang như Michigan, Pennsylvania Wisconsin và Bắc Carolina có thể kiểm phiếu đến sau ngày 3 tháng 11, miễn là các lá phiếu này được gửi đúng ngày bầu cử. Các cuộc thăm dò cho thấy có nhiều cử tri Đảng Dân Chủ muốn bỏ phiếu qua thư để tránh lây nhiễm COVID-19 hơn cử tri Đảng Cộng Hòa. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nộp đơn kiện tại nhiều bang để hạn chế việc bỏ phiếu qua thư. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24 cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã mở cuộc điều tra về 9 phiếu bầu qua thư, bao gồm 7 phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump, được tìm thấy trong một thùng rác gần gần thành phố Scranton, bang Pennsylvania. Ông Trump đã chỉ trích vụ việc trên, cho biết sẽ chấp nhận phán quyết của tòa án tối cao về người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. FBI điều tra vụ 9 phiếu bầu qua thư vứt trong thùng rác, trong đó 7 phiếu bầu ông Trump. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24 cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã mở cuộc điều tra về 9 phiếu bầu qua thư, bao gồm 7 phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump, được tìm thấy trong một thùng rác gần thành phố Scranton, bang Pennsylvania. Bộ Tư pháp thông báo rằng công tố viên hạt Lurene Stephanie Slavantis hồi đầu tuần đã yêu cầu Bộ Tư pháp và FBI mở cuộc điều tra việc bỏ phiếu bầu sau khi có thông tin về một lượng nhỏ phiếu bầu gửi qua thư cho Hội đồng bầu cử hạt Lurene đã bị vứt bỏ. Tại thời điểm này, chúng tôi có thể xác nhận một lượng nhỏ phiếu bầu bên quân đội đã bị bỏ đi. Các nhà điều tra đã thu hồi 9 lá phiếu, một số lá phiếu trong số đó được quy định cho các cử tri cụ thể và một số thì không. Trong số 9 lá phiếu bị bỏ đi và đã được thu hồi, 7 phiếu bầu cho ứng viên Tổng thống Donald Trump, Bộ Tư pháp nói thêm. Thông báo ban đầu của Bộ Tư pháp cho biết 9 lá phiếu trên đều là bầu cho ứng cử viên Trump, nhưng sau đó đính chính lại là 7 phiếu bầu cho ông Trump và hai phiếu chưa rõ, theo tờ The Hill. Ông Trump đã giành chiến thắng với cách biệt gần 20 điểm phần trăm tại hạt Louisiana trong cuộc bầu cử năm 2016. Bang Pennsylvania không nằm trong số các bang tự động gửi đơn đăng ký bỏ phiếu qua thư cho tất cả các cử tri đã đăng ký. Tổng thống Trump thường xuyên bày tỏ nghi ngờ về độ tin cậy của việc bỏ phiếu qua thư, theo báo New York Post. Ông Trump cũng đã lên án phát hiện này khi ông rời Nhà Trắng ngày 24 tháng 9 để thực hiện chuyến đi đến bang North Carolina và Florida. Các lá phiếu có tên Trump trên đó và họ đã ném chúng vào thùng rác. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng cuộc bầu cử sẽ trung thực và tôi không chắc điều đó có thể xảy ra, Tổng thống Trump nhận xét. Ông Trump đang kêu gọi Thượng viện sớm phê duyệt vị trí thẩm phán tòa án tối cao vì ông dự định sẽ công bố đề cử cho vị trí này vào ngày 26 tháng 9. Tổng thống Trump cho rằng việc đề cử sớm vị trí thẩm phán sẽ giúp giải quyết các tranh cãi về kết quả bầu cử tổng thống vào đầu tháng 11 năm nay. Tranh cãi ra lận bầu cử Tổng thống Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cho rằng hình thức bỏ phiếu qua thư sẽ khiến kết quả bầu cử ngày 3 tháng 11 tới không chính xác, trong khi các quan chức cùng giới chuyên gia khẳng định hiếm có gian lận. Giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chính quyền các bang ở Mỹ ưu tiên áp dụng hình thức bỏ phiếu qua thư như giải pháp thay thế bỏ phiếu trực tiếp trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên, trong chiến dịch vận động tái tranh cử, Tổng thống Trump cho rằng bỏ phiếu qua thư dễ bị gian lận luận điểm của ông Trump. Tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa hôm 24 tháng 8, ông Trump nói hình thức bỏ phiếu qua thư sẽ dẫn đến một vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử chính trị vì khó có thể xác nhận chữ ký của cử tri trên mỗi lá phiếu. Trên Twitter hôm 17 tháng 9, ông Trump cho biết kết quả bầu cử có thể không bao giờ được xác định chính xác bởi số lượng lá phiếu khổng lồ từ khắp nơi đổ dồn về Mỹ. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cụ thể. Gần đây, chính phủ Tổng thống Trump có một số động thái được cho là nhằm chống lại hình thức bỏ phiếu qua thư như phản đối bổ sung ngân sách cho dịch vụ bưu chính liên bang. Bên cạnh đó, một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ ông Trump lần lượt lên tiếng phản đối việc bỏ phiếu qua thư. Nghị sĩ Dan Crenshaw cho rằng việc mở rộng bỏ phiếu qua thư bằng đường bưu điện giống như đùa với lửa, dẫn đến nhiều rủi ro và không an toàn còn Chủ tịch Tổ chức Giám sát Tư pháp Tom Fitton cảnh báo hình thức này sẽ làm tăng khả năng phiếu bầu bị giả mạo, thất lạc và loại bỏ một cách cố ý. Khả năng xảy ra gian lận quy mô lớn Luận điểm trên của ông Trump đặt ra vấn đề liệu gian lận quy mô lớn có thể xảy ra trong cuộc bầu cử sắp tới hay không. Trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 24 tháng 9, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray nhấn mạnh FBI chưa phát hiện bất kỳ nỗ lực phối hợp gian lận bỏ phiếu cấp quốc gia nào trong các cuộc bầu cử lớn, dù là bỏ phiếu qua thư hay thông thường, theo đài CNBC. Bên cạnh đó, giáo sư khoa học chính trị Charles Sherwood tại Viện Công nghệ Massachusetts cho biết, từ các nghiên cứu và hiểu biết của mình, tôi có thể kết luận gian luận trong bầu cử, dù là bỏ phiếu trực tiếp hay qua thư, ở Mỹ là rất hiếm. Theo báo cáo gần đây của Trung tâm Tư pháp Brennan thuộc Đại học New York, Mỹ, tỷ lệ gian lận phiếu bầu trên khắp nước Mỹ kể từ thập niên 1970, bao gồm cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, là dưới 0,00001%. Với tỷ lệ như vậy thì xác suất một người Mỹ bị xét đánh còn cao hơn khả năng đóng giả một cử tri khác để gian lận, theo báo cáo. Vẫn còn nhiều cử tri lo ngại. Mặc dù các nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ gian lận rất thấp, nhưng vấn đề này thu hút sự quan tâm đối với cử tri theo Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Cụ thể, cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew Mỹ công bố hôm 16 tháng 9 cho thấy 52% người Mỹ trưởng thành cho rằng nguy cơ gian lận vì phiếu bầu qua thư là vấn đề lớn hoặc nhỏ. Khoảng 27% xem đó là vấn đề không đáng lo ngại và 20% còn lại thì không chắc chắn. Nếu xét riêng từng đảng, thì có sự thể hiện mối lo ngại khác nhau về phiếu bầu qua thư. Khi được hỏi về nguy cơ bỏ phiếu qua thư có thể dẫn đến gian lận, khoảng 43% cử tri đảng viên Cộng hòa xem đó là vấn đề lớn, còn đảng Dân Chủ chỉ 11%. Chuyên gia của Pew, tiến sĩ Brawley John, nói kết quả khảo sát trên cho thấy việc chính trị hóa hình thức bỏ phiếu qua thư phần nào tác động đến quan điểm của cử tri, khiến họ lo ngại về tính công bằng và kết quả bầu cử trên thực tế. Ông Trump lo kịch bản Bush-Angor tái diễn Cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 chỉ phân biệt được người thắng thua sau khi tòa tối cao Mỹ gồm 9 thẩm phán ra phán quyết cấm kiểm đếm lại phiếu bầu, giúp ứng viên George Walker Bush giành chiến thắng xít sao trước đối thủ Al Gore. Tôi nghĩ cuộc bầu cử năm nay sẽ kết thúc tại tòa tối cao. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải nhanh chóng có 9 thẩm phán. Tổng thống Donald Trump phát biểu trong sự kiện tại Nhà Trắng ngày 23 tháng 9 theo giờ Mỹ.